trình tương lai nghìn dặm đường con trông gai đang phía trước hãy mỉm cười cùng niềm tự hào bước tới It's still a try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 từ hôm nay hãy lựa chọn cho ta một chặng đường dài phía trước in the tongue talk. nghìn dặm đường con trông gai đang phía trước hãy mỉm cười cùng niềm tự hào bước